Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ sáu ngày 31 tháng 1 năm 2020 Kính mời các bạn xem bản tin Phú Trọng, Tô Lâm, dụng Rời Tòa án tối cao Đức ra phán quyết Chấn động của vụ Bộ Công an Việt Nam mà người đứng đầu là Đại tướng Tô Lâm đã tổ chức bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại Đức tiếp tục nóng lên trên truyền thông quốc tế khi hôm 28 tháng 1 năm 2020 Tòa án tối cao Liên bang Đức đã ra phán quyết cuối cùng về tội ác của Bộ Công an Việt Nam đã gây ra ở Berlin vào hồi đầu mùa hè năm 2017 khi họ đột nhập lãnh thổ Đức và bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh một cách hết sức dã man và tàn bạo cũng như trà đạp lên mọi pháp luật của quốc tế và của nước Đức. Đây là hình ảnh cựu đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh đã bị nhà nước Việt Nam bắt cóc từ Đức về Việt Nam và đưa lên TV nói là đầu thú. Và bên cạnh đó là bà luật sư Petra Isabel Schlaghoff, người đại diện về mặt pháp lý cho ông Trịnh Xuân Thanh tại Đức. Luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh, bà Petra Isabel Schlaghoff, vào ngày 28 tháng 1 năm 2020 đã ra thông cáo báo chí yêu cầu chính phủ Đức tiếp tục can thiệp với phía Việt Nam để trả lại tự do cho thân chủ của bà đang bị giam cầm tại Hà Nội. Thông cáo báo chí được đưa ra ngay sau khi bà nhận được quyết định của Tòa án tối cao Đức Liên bang Đức bác bỏ đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hải Long, người trước đó đã bị Tòa án Đức kết án 3 năm 10 tháng tù giam vì tham gia vào vụ bắt cóc ông Trịnh Thiên Thanh và hoạt động gián điệp tại Đức, cũng như giúp mật vụ Việt Nam tiếp tay để đưa ông Trịnh Thiên Thanh về Việt Nam vào tháng 7 năm 2017. Khi đó, Bộ Ngoại giao Đức cho rằng ông Trịnh Xuân Thanh đã bị bắt cóc trong lúc đang xin quy chế tị nạn tại Berlin. Truyền thông nhà nước Việt Nam dẫn nguồn Bộ Công an Việt Nam là không hề có chuyện bắt cóc ông Thanh từ Đức về mà ông Thanh, ông Thanh đã tự ý về Việt Nam đầu thú để mong sự được hưởng sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Và điều này giờ đây đã trở thành một trò hề trên sân khấu chính trị tại Việt Nam khi nước Đức quyết định và đã ra phán quyết cuối cùng là đây là vụ bắt cóc với việc nhà nước Việt Nam đã tổ chức tham gia và hoạt động tội phạm tại nước Đức và trên châu Âu. Và sau đây mời các bạn xem đoạn video của truyền hình Đức và người đứng đầu và chịu trách nhiệm hoàn toàn đó là ông Bộ, trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Và sau đây mời các bạn xem phát biểu của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức Capria về vụ việc mật vụ Việt Nam cùng Đại sứ quán Việt Nam tổ chức bắt cóc ông Trịnh Yên Thanh ở ngay ở à, Berlin và vi phạm hiến pháp nước Đức một cách hết sức nghiêm trọng. Và chúng tôi đã yêu cầu một cái cán bộ của Sứ quán Việt Nam phải trục xuất khỏi nước Đức vì vì người này đã tham gia trực tiếp vào cái vụ bắt cóc đó và với cái sự ờ, giúp đỡ của ừ, tình báo Việt Nam và những cái người này lại đang làm công việc công tác ở ngay đại sứ quán của Việt Nam tại Berlin và sau đó thì những cái cán bộ sứ quán của Việt Nam này, này tổ chức bắt cóc một công dân Việt Nam ngay trên lãnh thổ nước Đức thì điều đó hoàn toàn vi phạm cái pháp luật của nước Đức và giống như là một cái bức tranh của thời kỳ uh, chiến tranh lạnh và chúng tôi không thể chấp nhận điều đó. Và một người Việt Nam đang ở Đức để nộp đơn xin tị nạn chính trị thì bỗng nhiên xuất hiện ở Việt Nam và bị đưa ra xét xử với lời giải thích là tự về đầu thú. Vụ án đã trở thành hình mẫu của một nhà nước bắt cóc mà ở đây là chính phủ Việt Nam. Tòa án Việt Nam hồi đầu năm 2018 đã xét xử và kết tội ông Trịnh Xuân Thanh hai án tù trung thân với cáo buộc cố ý làm trái và tham mô tài sản khi làm chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nay với yêu cầu can thiệp trả lại tự do cho thân chủ mà luật sư Slagenhouse đưa ra với báo chí, hồ sơ Trịnh Xuân Thanh coi như được dở lại. Và luật sư Petra Slagenhouse đã giải thích thêm như sau. Khi một quốc gia không xin dẫn độ và không đợi cho đến lúc thủ tục dẫn độ hoàn tất mà lại tiến hành bắt cóc người, và nếu quốc gia nơi người bắt bị bắt cóc đến đã có phản đối ngay lập tức và đòi người như trường hợp của Đức đã làm với ông Trịnh Xuân Thanh, thì nước bắt cóc mà trường hợp này là Việt Nam không thể tiếp tục quá trình pháp lý, tức là kết án, đối với người bị bắt cóc. Đây là luật pháp quốc tế. Và sau đây mời các bạn xem một đoạn video ông Trịnh Xuân Thanh đã xuất hiện tại Tòa án Hà Nội vào một nhà nước dân chủ pháp quyền và Việt Nam chỉ có thể yêu cầu trao trả lại ông Trịnh Xuân Thanh theo đúng luật pháp quốc tế. Nhưng ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm dường như đã quá sốt ruột và cho thực hiện một phương án hết sức manh động đó là đột nhập vào lãnh thổ các nước châu Âu và đặc biệt là vào Đức để bắt cóc người mang về Việt Nam một cách hết sức bất hợp pháp và dã man. Đây là hình ảnh bà luật sư Slackenhau đại diện về mặt pháp lý cho ông Trịnh Xuân Thanh tại Đức. Luật sư Slackenhau giải thích hơn về nội dung quyết định của Tòa án Liên bang Đức vừa mới đưa ra. Tòa án nước Đức phải quyết định xem Việt Nam giữ thân chủ của tôi như vậy có đúng luật pháp quốc tế hay không. Và tòa đã diễn giải là không vì Việt Nam đã bắt cóc. Còn phía chính phủ Đức đã ngay lập tức phản đối và đòi trả Trịnh Nhân Thanh. Vì vậy, theo luật quốc tế, Việt Nam không thể tiếp tục các thủ tục pháp lý đối với khách hàng của tôi nữa. Do đó, việc tiếp tục giam giữ Trịnh Xuân Thanh ở của Việt Nam theo phía Đức diễn giải là hành vi trái pháp luật. Tòa án tối cao là cơ chế pháp lý cao nhất của Cộng hòa Liên bang Đức, nơi ông Trịnh Xuân Thanh bị mật vụ Việt Nam tổ chức bắt cóc mang về nước. Nếu Đức thành công với áp lực trả lại Trịnh Xuân Thanh, thì ông Thanh sẽ được đưa trở lại Đức và được hưởng quy chế tị nạn đã được phía Đức công nhận. Và luật sư Schlagenhau của Đức không chỉ đòi quyền lợi cho thân chủ của mình là ông Trịnh Xuân Thanh mà còn yêu cầu chính phủ Việt Nam phải tôn trọng luật pháp quốc tế. Đây là hình ảnh khai mạc phiên tòa xét xử vụ Công an Việt Nam tổ chức bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Đức. Luật sư Schlagenhau đã nói thêm, ông ấy có quyền trở lại Đức vì từ tháng 12 năm 2017, chính phủ Đức đã cấp quy chế tị nạn cho ông rồi. Lúc đó ông ấy đã bị bắt cóc, ông ấy có quyền quay lại, nhận passport và ở lại Đức. Nếu ông ấy ở Đức thì không ai ở Việt Nam có thể yêu cầu dẫn độ ông ấy về lại Việt Nam nữa. Một khi ông ấy quay lại Đức, ông ấy có thể ở lại Đức. Dưới cái nhìn của luật sư Schlagenhau, vấn đề giữa Đức và Việt Nam lúc này không còn là nằm ở phần pháp lý nữa, vì nếu đúng theo luật thì Hà Nội đáng ra phải trả lại Trịnh Xuân Thanh lại Đức từ ngày đầu tiên rồi. Và bà nói, nhưng vấn đề nằm ở lĩnh vực ngoại giao sau vụ việc, phía Đức đã đóng băng quan hệ với Việt Nam. Thế nhưng, giờ mối quan hệ hai nước đang dần quay lại vì những lợi ích kinh tế. Tuy nhiên, trường hợp thân chủ của tôi hãy còn là một vấn đề quan trọng trong quan hệ song phương. Quan hệ song phương không chỉ có một pháp lý mà có cả mặt ngoại giao nữa. Và việc yêu cầu nhà cầm quyền tại Hà Nội trả lại tự do cho ông Trịnh Xuân Thanh theo pháp luật quốc tế vẫn còn là một ẩn số đối với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vì chính những người này có thể có những liên quan rất lớn đến vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Đây là hình ảnh ông Trịnh Xuân Thanh trước khi bị bắt cóc ở Đức. Được hỏi bà hy vọng bao nhiêu cũng như phải chờ bao lâu đối với yêu cầu của chính phủ Đức can thiệp trở lại tự do cho ông Trịnh Xuân Thanh, luật sư Slackenhaus đã trả lời như sau. Tôi phải đợi phía chính phủ Đức gây sức ép lên Việt Nam để giải quyết trường hợp khách hàng của tôi. Họ có tạo sức ép nhưng tôi chỉ có thể hy vọng là những sức ép này có kết quả. Vẫn theo lời bà, Việt Nam sẽ không bao giờ thừa nhận việc bắt cóc Trịnh Nhân Thanh và nếu họ có thả khách hàng của bà ra thì cũng thả một cách im lặng. Họ sẽ không bao giờ thừa nhận là họ làm sai. Chính phủ Việt Nam không muốn bị mất mặt trong vụ việc Trịnh Xuân Thanh là khẳng định của bà luật sư Slakenhau. Và luật sư Nguyễn Văn Đài, một người có kinh nghiệm trong các hoạt động dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam cho rằng cuối cùng thì chính phủ Việt Nam sẽ phải nhượng bộ. Đây là hình ảnh Chủ tịch Liên đoàn Thẩm phán Đức trao giải nhân quyền cho luật sư Nguyễn Văn Đài tại Berlin. Từ Đức, luật sư cựu tù nhân nhân quyền Nguyễn Văn Đài cho biết ông đồng ý với luật sư Schlagenhau và ông nói thêm như sau. Người ta biết rằng đứng đằng sau vụ bắt cóc này là ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương. Ông ta là người trực tiếp lên kế hoạch cũng như chỉ huy vụ bắt cóc này. Nếu trao lại Trịnh Xuân Thanh cho phía Đức thì đương nhiên ông Thanh sẽ khai và đương nhiên ông Tô Lâm là người số 1 rồi. Điều này sẽ đặt Đảng Cộng sản Việt Nam vào thế rất khó xử. Và luật sư Nguyễn Văn Đài nói thêm, Việt Nam sẽ tìm cách thương lượng thương thảo với phía Đức để trì hoãn cho đến khi đại hội đảng kết thúc, cũng như ông Tô Lâm kết thúc nhiệm kỳ Bộ trưởng Bộ Công an của mình. Sau đó, họ tìm cách phân giải và trả lại ông Trịnh Nhân Thanh cho phía Đức vào năm 2021 tới đây thôi. Và đây là nhận định của luật sư Nguyễn Văn Đài từ Berlin. Và anh Bùi Thanh Hiếu, blogger người buôn gió, từng có một thời gian gặp gỡ và trao đổi với ông Trịnh Xuân Thanh trước khi ông ta bị bắt cóc cũng đã đưa ra nhận định như sau. Đây là hình ảnh anh Bùi Thanh Hiếu, tức là blogger người buôn gió, hiện đang sống tại Berlin. Cũng từ nước Đức, người theo dõi và thông tin vụ việc Trịnh Nhân Thanh từ những ngày đầu, blogger người buôn gió, tức là anh Bùi Thanh Hiếu, nói rằng không dễ buộc Việt Nam nhìn nhận làm sai, còn luật sư Đức mạnh miệng cãi là vì rõ ràng Hà Nội vi phạm pháp luật. Và ông nói thêm, bao giờ Việt Nam đứng ra nhận có bắt cóc thì lúc đấy mới có chuyện thả Trịnh Nhân Thanh và trao trả về được. Khi vụ Trịnh Nhân Thanh dấy lên là thời Chủ tịch nước Trần Đại Quang thì ông ta chủ trương sau này một thời gian sẽ đàm phán với Đức để trả lại Trịnh Nhân Thanh về. Nhưng cuối cùng ông ấy chết đột ngột thì người lên làm Chủ tịch nước là ông Nguyễn Phú Trọng lại là chủ mưu vụ bắt cóc Trịnh Nhân Thanh. Bây giờ mà để ông Nguyễn Phú Trọng đứng ra nhận là không có, ít nhất cũng phải chờ cho qua hết nhiệm kỳ. Nguyễn Phú Trọng thì người sau này sẽ tìm cách nào đấy trả lại Trịnh Nhân Thanh về Đức và chắc chắn là họ sẽ phải thả Trịnh Nhân Thanh thôi. Đây là chia sẻ của blogger người buôn gió tức là anh Bùi Thanh Hiếu từ Berlin. Và vụ việc Trịnh Xuân Thanh từng gây ra sự, sự luận xôn xao trong nước và trên thế giới khi chính phủ Việt Nam thông báo là ông Trịnh Xuân Thanh tự về đầu thú. Còn chính phủ Đức và truyền thông quốc tế thì lại cho rằng đây là một vụ việc nhà nước Việt Nam đã tổ chức bắt cóc công dân của mình ở nước ngoài mà ở đây là tại Berlin. Tấm ảnh trên hình là bài báo Đức miêu tả sự việc Bộ Công an Việt Nam tổ chức bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh và điều đó đã gây ra những tác hại to lớn đối với quan hệ hai nước. Từ hồ sơ Trịnh Nhân Thanh được lật lại ở đây, người biện hộ cho ông ta là luật sư Slackenhau cho rằng không khéo vụ việc sẽ ít nhiều tác động đến Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và châu Âu đang chờ được phê chuẩn. Bà nói, tôi có quan ngại Hiệp định Thương mại Tự do được thông qua, tuy nhiên có nhiều vấn đề còn tồn tại, bao gồm cả vấn đề nhân quyền và trường hợp khách hàng của tôi cũng là vấn đề về nhân quyền. Luật sư Schlagenhau cho rằng nếu Việt Nam vẫn cương quyết không trả chịu chuyến thanh về Đức theo yêu cầu của chính phủ Đức, thì Việt Nam sẽ mãi mãi mang cái mác là quốc gia bắt cóc. Và tại Việt Nam, sở dĩ Đảng Cộng sản có thể cướp được chính quyền từ những năm 1945 và tồn tại được 75 năm sau này là do họ đã dùng biện pháp tuyên truyền lừa bịp người dân trong nước bằng thứ chủ nghĩa ngoại lai đầy đau khổ và tàn ác. Giờ đây, với sự văn minh của nhân loại, người dân Việt Nam được tiếp xúc hàng ngày với các nguồn tin quốc tế đa chiều, thì sự lừa dối mà Đảng Cộng sản gây ra đã được phơi bày trước công luận trong và ngoài nước, cũng như quốc tế